tháng riêng mai nở trước thêm mùa xuân một năm dấu xa hoa được thành cơn tình người gọi nhau quyến luyến đón xuân về gia đình hàn huyên quyên hương khói đất trời thiên mấy em nhỏ nhỏ hát nhạc ngày xanh còn em với anh mơ một ngày lành gọi tình yêu mau chấm cánh lê tơ hồng cau trầu đầy mắm đám cưới đẹp nhất vào mùa